bếp bên trái của tôi đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi Đây. công tắc cũng đang ở vị trí mở đây và ở cái bếp này á thì ờ, nó có ờ, không có cái tính năng mà rang đồ khô á, thì tôi cũng đã ờ, cài đặt vào cái bếp này cái tính để mà cho các bạn rang xào thoải mái không sợ bị ờ, tắt lửa khi rang đậu đó thì đây là cái nút đây đây là cái công tắc cảm biến đây đây là cái công tắc rang đây bếp bên phải của tôi đã khói ra thì ờ, cái ờ, công tắc này á thì khi mà các bạn bật về cái phía bên phải này nè thì bếp nó đang ở vị trí là hoạt động bình thường bếp nó hoạt động ở về cái vị trí là bình thường theo nhà sản xuất là ở hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến này ở cái que cảm biến này nè là hai trăm rưỡi đó thì bếp nó sẽ khó ra nhưng các tôi đã gắn vào cái chế độ rang này rồi vào rồi á thì khi các bạn gạt về phía bên trái này phía bên ngoài phía bên trái này à thì ở cái que cảm biến này nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên lên cao hơn thì ở đáy nồi có thể có nhiệt độ ở đáy nồi nó phải trên 400 độ thì bếp nó mới khóa ra thì đây tôi cũng sẽ thử cho bạn xem tại vì hồi lúc nào ban đầu á một miếng sắt này á tôi để vào á thì nó sẽ tự động nó giảm cái ngọn lửa lại một chút thì nó sẽ thoát ra khi đã đạt nhiệt độ cao khi tôi chuyển qua cái chế độ rang này nè thì các bạn à, nó sẽ tăng cái nhiệt độ thêm nữa thì các bạn có thể rang à, được thoải mái không sợ bị tắt lửa <coughs> và khi nướng thì các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh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 các bạn mà xem YouTube trên TV mình có thể tìm đọc được với cái từ khóa ở trên remote là rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm những cái dòng thử thách khác của chúng tôi đây nhiệt độ của cái miếng sắt của tôi hiện giờ nè 208 thì nó mới giảm cái ngọn lửa lại đây thì nó sẽ duy trì như vậy 200 300 nè ừ. nó sẽ ờ, trên ở cái đáy nồi hoặc là miếng sắt này nó phải trên 400 ờ, độ thì bếp nó mới khói ra thì ta có thể rang xào được những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị lửa như bây giờ tôi sẽ tắt về vị trí bình thường đây thì nó sẽ tắt lửa lớn ngay nè giờ tôi bật lại vị trí rang nè và bật lửa lên không tắt lửa nó chỉ giảm ngọn lửa lại thôi đây 301 đó, 320 301 đây nó chỉ giảm ngọn lửa lại thôi chứ nó không tắt đây nhiệt độ là 320 thì ở cái công tắc rang này rất là phù hợp cho chúng ta rang được những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị ờ, khống chế nhiệt độ Bây giờ tôi cũng sẽ thử ờ, pin sạc này để các bạn cùng theo dõi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 để nó tắt cái tính năng rang này đi thì các bạn nấu nướng bình thường chứ các bạn mà chọn chọn cái chế độ rang này á mà khi các bạn nhận nấu những cái món khác các bạn có quên đi thì nước bạn nồi á thì nó sẽ không khóa nha cái trường hợp khóa nó sẽ rất là thấp lâu tại vì à, cái nhiệt độ ở đấy nồi nó phải trên 400 độ thì bếp nó mới khóa khi mà các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về phía bên phải để tắt cái tính năng rang này đi